Đấy, có màn mới rồi ai à Bỏ con bắt đầu thế nhỉ Chẹt chẹt chẹt cái thanh này vào quạt đi Cho không quay nữa Sợ để mình đi qua Mẹ bỏ ra con chó này Ờ mẹ em đúng đầu nó nha Còn mẹ bỏ lại Bỏ lại <laughs> Đó rồi nữa Cực mẹ điện Ơ rút điện đi qua được cái này Mày cấm này qua có vấn đề gì không nhỉ Cấm cắm anh Điên là tí cái cần cắm sao Rút rút rút rút đi dây điện qua rút dây điện qua cắm ở bên này Alo Rút đây đã Ừ Bên đấy có không có dây điện, không ổ điện nha, không có dây đốt cả cái kia ra nữa đi cầm đốt cả cái que kia ra à. để về vận chuyển hết <laughs> đi nhanh lên thằng hải béo chậm ấy ôi kìa ra đi Giống kích được em ạ, anh nói thế cho ai thôi <laughs> Để em ném con mẹ nó xuống biển Ủa kìa, sao đi rút ra đây Không phải nó bị cuốn người có vấn đề em phải tính vẫn phải lấy dây điện em ạ dây kia hơi ngắn đấy đi em có thanh sắt rồi gì phải mày tao đến thanh sắt kì nhưng nếu có tác dụng đâu đó cái nấm rừng đi để chặt cửa em chặt cửa đấy quá hay thanh sắt để thanh chặt cửa đấy quá đúng không còn lấy dây điện đúng không ừ phải lấy dây điện là nối thì tại không chặt cửa thì cửa đóng vào tao qua kiểu gì điện nào chặt cửa đây đấy đặt đặt đặt ngang qua cửa ấy đặt cửa đấy thì qua thế đéo được đấy đặt cửa đấy bỏ ra đi anh đẩy đẩy đẩy vào sân đây chưa ờ, được kìa lệch lệch lệch lệch từ từ từ từ rồi cửa đéo đóng có được kể cửa không đóng à mày lại cầm đít bố mày rồi à? chó này cục này về được á <laughs> Cày Đâu anh, anh à? kéo cục này Mẹ cục này thì lôi được thì đéo chỉ kéo Mới là lồn Không cần cái dây này đâu Thế mới bảo Dây này anh Bố mình lôi dây đỏ đâu rồi Nó vứt dây đỏ đi kìa à, Nó vứt dây đỏ đi rồi sao ấy nhiều mẹ nó cấm vào đấy một cái dây đỏ mất rồi cắm dây xanh vào có dây đỏ đây rồi bỏ cái dây xanh này ra em cần một xanh còn đỏ mà à mẹ con chó rồi bám bám bám bám kìa kìa lên lên thanh sắt về đây thanh sắt về lấy sắt về đây để chặn cửa không lấy cái cục này này rồi mẹ thanh sắt rồi kìa dạ, anh ra em kê cầu để em đi ừ. qua anh Hiệp với, với anh Hải ở đây nhá Bọn tao có tí qua rồi rồi Đây béo ơi Béo Đâu Ê, con, con ngựa vướng mãi ngồi à Thằng bánh đâu thì mẹ mình để nó vào đi đi đâu đấy mày đóng việc cái này đấy chứ anh em cặp cặp thôi em không em không vào được còn một cái cục kia đâu cái thằng canh nắm cửa rồi đâu đấy thì mày cái thằng canh đấy mở ra đâu mày nó đang trèo tường đấy à quay lột đi mẹ mày thế mày khắc chơi luôn lột chân đấy, thể đấy, đi đấy, mày, mày khắc đi đâu thì mẹ thử cái không được à mẹo thì còn cục nào ở đâu nữa Có một cục Cái điện đó Cục ở đâu á Nghĩ là nhảy bám vào cái này rồi Rồi lăn qua bên kia đấy đợi tí để anh Anh thẳng cái đề đã cục à, kia Cục nào nữa Có cục quá Một cục thôi Chỉ đến một cục đó thì lấy, lấy, lấy. Để em nhấc cái cục kia, cửa nó đóng em làm sao vào được Mày cứ để đi, xong rồi bên anh bảo Thế mày cứ cứ vào bên này với anh đã Xong rồi thằng thằng đốt cái này xong sẽ lấy nữa Anh bảo anh Đấy, đây, đây, đây, đây đứng chỗ hải béo ấy Anh bảo này, mình như là 5 năm, coi không Đấy Cái cần này là cái cần khởi động à? ờ, rồi đấy à? Cái cần khởi động rồi đấy, khởi động mình để thằng à à cái đéo gì đấy đấy cái gì lên đấy cái thằng nó lên rồi đấy <laughs> hả béo béo béo thử không cần đứng em nó nó nó ra chưa anh rồi anh hiệp lên đây anh hiệp bên em hả này anh nhìn thấy không dụ anh anh lấy cái cục bên này sạc đốt cái bên kia đi ngay ngay đây cái này lên lên xanh rồi là được rồi nghe anh bảo này không nhưng mà bây giờ bỏ cái này ra là nó bị mất anh. không? đã bảo là nó sang đủ rồi không mất cái thằng này không hiểu à. Nãy nó đang sang đỏ với nó lên sang xanh rồi mày thấy không? Thế là nó sang xong rồi. Về cái này, này cơ Cái này không để anh làm nốt cái này xong đã. Anh này, mất chưa? Cái, cái này mất. là cục ác quy mà. Nhưng mà vẫn phải có hai cục cái này anh xem rồi. Kéo cái cục đi qua đây. Lâu đấy. anh em mất hút đâu rồi tư đợi Thế cái này chỉ là cắm điện là để mở cái cửa này ra thôi chứ Không, đấy anh sạc thấy nó chuyển lên màu xanh xong rồi nó bật bật công tắc gì lên rồi Thì bên coi như nó đã xong nhiệm vụ của nó rồi, bây giờ mình lại làm cái này này Ok không? Ừ, lâu thế Đấy, xong đây rồi Nó mỏi chân lắm rồi đấy mà bọn tao ở trong rồi thì mày nếu cân đéo phải, phải phải đứng ở đây đó đây anh mở cửa khác rồi tết mẹ game rồi đấy kéo đâu không vào được đâu giờ không vào được cửa ra để để anh đi tháo cái đấy ra xem nó ảnh hưởng gì nhá không để anh ra mở cửa cho béo anh chưa hiện luôn không ừ béo đợi anh đi ok kìa Nó tắt mẹ luôn rồi em ạ Ô kìa Đó mở ra đi Để anh tính ra ngoài Lên lên Lên lên lên, lên béo Bé đâu rồi Anh bị bay sang bên này rồi Ai, béo ơi, chỗ em rồi Có chú support mới gì Thì bảo thì có biết đây tao sẽ đến chúng mày ngay ok bật máy đây anh ơi bật máy phát điện đây ơ kìa đây đây đây đấy chốt đỏ đấy giật giật máy nổ lấy mẹ thuốc rồi giật máy nổ ừ anh cất đó đúng không ừ ở đâu để, để, để anh lấy hai tay đó hai tay rồi đúng không chưa chưa một <laughs> một tay anh vào cái máy rồi mẹ cái mũ của anh che vướng quá rồi rồi hai tay vào đấy ok rồi biết châu điên ba ba chưa thằng <laughs> biểu cũng đều cái lộn à đang nói theo cái gì Ui, có kiểu bánh xúc ấy đi được đi đi ô bây giờ phải lấy điện xúc cái kia được à đây ui cái này ba người lái á phải cặp bill Rồi xúc cái cái cái máy nổ qua Thế em ơi Mày qua đây xúc cái máy nổ ra Xúc cái máy nổ qua với cắm từ, từ, từ, từ, từ. Quay vô lăng Ôi quá quá quá Quá lắm Mẹ Trả lái à Hay phải là điều Một thằng lái thôi lái, một thằng lùi, thằng kia Tao là hoa tiệm rơi từ từ em em em bị rơi rồi đẩy đi anh từ từ từ từ từ từ họ họ họ rồi ok đẩy đẩy đẩy một tí nữa đẩy một tí nữa gương ấy nhìn gương mà lùi chuông phải chỉnh lại cái tay lái chứ đấy đẩy à? đẩy vào luôn đi không đẩy được à anh đẩy để cho cái kia cái cái móc vào đấy luôn đi phải lùi lại thì ăn lại cơ mà lùi lại đi chị em đứng đấy em không nhìn thấy cái góc kia tưởng nó cho vào được ồ mày có bằng chưa mày có ai tao có bằng rồi <laughs> thì ai chả biết trả lãi để đuối được chưa lùi nhá cứ lùi lại đi tí vừa vào vừa đánh lái là được đó bây giờ đánh lái đâm thẳng vào được rồi đấy bây giờ kéo vừa kéo lái vừa ấy vừa kéo sang ngang vừa lùi cái này cái, cái này là lùi hay đánh lái đây không cái đấy nâng cái đấy nâng tư đứng đứng nâng ấy cái đấy là cái cần nâng tay nâng vừa đánh lái vừa đâm thẳng vào là được đây rồi rồi đâm đâm này đâm này đâm này đâm này ok nâng lên nhá ok chưa ok chưa không nâng nữa dí xuống mới kể lên bao nữa mới kể mới nâng kiểu con căng gì này nâng nó sắp đổ hệ rồi hạ xuống đã hạ xuống đâm thẳng vào nước đấy đâm thẳng vào đó dí, dí sát tường ấy nữa ok chưa rồi lên đi từ để anh thử rút vào cái dây điện đấy ra có khi sợ đoạn ảnh hưởng đấy nâng lên xem được không ok đấy nâng lên tí này được rồi đi được được tao đi, đi, thẳng lái đi em đi thẳng lái đi à, đi, đi, đây đây đây ừ, Ê, từ từ từ từ từ từ từ từ nhầm em em tưởng anh tiến rồi để để để à. họ họ họ họ rơi xuống ấy Thôi ờ, thôi, đầy đầy đầy đầy. Quá rồi. Quá à? Đây đây đây. Bỏ Đấy. cái cái cái máy này đi thẳng lên một tí được. Kia. Đây đi về đến chỗ anh đứng là được, đi thẳng lên. Đây đến chỗ anh đứng là được. Cứ đi thẳng đi. Anh đấm đấm, đi đấm cái trượt phải Đấy, thẳng rồi. vào cái cái cục đó ấy là Chúng mày cứ đi thẳng là được. Cứ đi thẳng đi. Ừ. Lên dây dài không phải không dài đâu. Đâm chết anh Hiệp à Tẹo nữa, tẹo nữa, tẹo nữa, tẹo nữa Rồi Xuống đi, hạ xuống, hạ xuống, hạ xuống Được chưa, tới chưa Hạ xuống, cứ hạ đi Thế lúc này đánh xe con kia nhỉ Không cần mẹ mày Đây game chứ còn thực tế đâu ạ ừ, Em chắc bài đấy Rồi, cắt cân đi, cắt cân đi tự <laughs> Xem anh cầm mấy tay ơi chưa? Đặt lên à? chưa? chưa? Nó sắp rồi Mẹ tao khổ rồi Thế là phải lái trang đánh xe vào ờ lùi xe ra đi không phải mà là để đánh xe vào để chặn cửa chứ đúng không không có hết điện giật nổ máy lên anh ra ok đang lên cửa cho nó lên kịch đi là được được chưa rồi kỳ rồi ơi thả nó xuống này thả chốt nó xuống này một phải một người giữ chắc là phải phải đẩy xe vào ấy để xe vào để, để xong nâng hết cái cớ đi đây để anh giật lại á thế hai người đẩy đi hai người điều xe vào đi à, nhưng đấy. mà phải, phải một người đấy, giật đấy đang tăng giật cái này giật khó luôn không ra điều điều lấy lùi ờ, xe rồi được rồi rồi ờ rồi lùi lùi lùi đi à hết cần chúng sẽ lùi chúng mày bê mẹ cả cái ấy này bây giờ thật vậy chúng mày lùi xe trước đi mày rồi lùi okay. xe đi <laughs> chúng mày nhấc cái cần cần cao lên đấy nhấc mẹ cần cao lên rồi thôi thôi thôi anh ơi ok nhấc cái cần cao lên thứ để để để sói cần vào trước đéo rồi phải sò cái cân xuống dưới cái cửa trước xong mới mới nhấc ờ. chứ đúng không? À thôi, cũng được, cũng được. Tí, tí nó đặt cửa vào luôn. Ờ, à, anh để em đẩy cho, anh lái nhá. Rồi, bẻ lái lại. Lời rồi, lên đây, lên đây cơm sơi gà đồi anh em ơi cơm sơi gà đồi đây <laughs> ở đây anh em ở đây okay. cơm sơi gà đồi thôi rồi để, để kéo kéo kéo kéo, cái này á không bây giờ bây, bây anh chỉ cần đùn vào thôi là được đấy em gạt cần nhá anh đùn cái xe là được à còn kéo chưa gạt máy nổ cần cần cái gì đấy gạt máy nổ ấy em sẵn sàng gạt cửa rồi Đúng à? Ừ, chỉnh lại cái xe Đéo cần đâu, cái kia vẫn xỏ vào được rồi mà anh Không cần chỉnh xe đẹp đâu Mẹ <laughs> Nổ máy nổ nhanh lên Rồi rồi Vừa đổ không ấy Đấy, Để em hộ nha Ôi, <laughs> <laughs> kìa gần lên đúng không đi xe vô mẹ nấu được rồi nâng nâng nâng nút cửa được kể. rồi xong rồi xong rồi Thế lấy lấy lấy cái miếng này lấy miếng này lấy đè nút cái miếng gì đấy nặng ấy hình như là vừa nãy là không cần phải lấy cái máy nổ đâu anh ạ à. chỉ cần xỏ cái xỏ cái xe qua có cái miếng này chèn <laughs> cửa đúng không xỏ cái kia xe qua nâng lên là xong kiểu còn đi cầu máy nổ nữa phải cầm bìu chưa <laughs> mình làm thử nghiệm em từ từ đã ra để anh xem lại xem có cái gì Ô, thằng kia đi qua rồi mọi người có theo đấy ở đây à lấy lấy ở đây có phải có nguồn điện này để nối này bên này có một cái trụ điện này để mở cửa này nhưng mà phải ấy mới được phải lấy được cái nguồn điện ở đâu chứ mày, mày gạt gạt đấy gạt gạt cái này gạt gạt gạt đấy gạt đi thằng hồng nó gạt đấy béo gạt đi đấy gạt cái cớ đi thôi nè sang sang cái phòng vừa nãy rồi kìa thứ đi đấy quá đi trên tàu ừ chứ ôi phải nhảy á ô cái chỗ này là cái chỗ cục điện ban nãy mà ừ cái chỗ ban ừ. nãy mà đấy đường khác thôi qua phải qua chỗ thằng kia cơ này về có cổng nữa này đấy này em đi đây ở đây rồi bắt đầu đéo cần lấy cái đấy nữa đâu thả thả giữa đường đấy con này đi cái cửa này đóng chậm à à <laughs> đẩy cửa đẩy cửa đẩy cửa kéo cửa ra ok, kém có mẹ đâu <laughs> ôi ôi mặc cái quần có quần có cái con ngựa khó khó chịu quá rồi ok chó mẹ kia bên kia đi con mẹ mày hợp lý chưa ok chưa chuẩn chưa kệ mẹ nó tết tết linh ở đấy ra ngoài mẹ thiếu tụ điện quá em ạ à. ui điện thế kìa đấy cái này phải cho quay ngược lại chứ anh đây đây đây. Đủ, mẹ cũng đủ lấy băng truyền đấy. Rồi lấy được một cái này rồi. Ờ anh đi theo cái cục đi. Ủa chúng mày đi đâu đây? Có đến đâu anh? không có này đi đến cái con nhảy qua thì phải lấy cái cục này mới qua được ơi giời ơi qua phải lấy cục này mới qua được không một người qua một người ở à qua ừ, ừ từ từ qua bên này có cục bên này này bên này có cục mà anh kéo ấy anh kéo nhảy ấy, anh à, đấy quay đi đi trước nhảy nhảy kéo nhảy thôi ok <laughs> để anh với thằng này phối hợp vãi lộn thật thằng này thằng này hay thật Ê, đi mày biết cái cục này ở đâu không? Mày biết cái cục này ở đâu không? Cục này ở tít ở góc bên kia kìa trong cửa được cửa này đã quay về cái chỗ bên ngoài mà đó sẽ có một cái gì đó ngoài cả lên <laughs> cả vòng quay này nữa đấy đầu <laughs> khối luôn nó ngắn nhấc lên bắt qua bên này đấy thằng bé cho đi biết thằng kia về được cái gì đấy mở cái cái cổng cao lên tí ông đấy à Mày, nhà ui xem, xem xem lấy lấy cục kia qua ơ không phải lấy cục kia đấy ô đây có một cái cục cao ấy luôn đấy gì hả? thằng lợn nó rút điện nhá ừ biết rồi nhưng mà đang quảng cáo bây giờ bây giờ mẹ à mày kia rút mẹ điện rồi nó khắc quá em một cười nó không nhau bây giờ phải lấy cái cục mình vừa ấy kéo ra đến cửa này không rồi nó cục... cắm lại nó qua bên giờ đây này nó qua đây này anh bảo rồi đấy kéo kéo cái cục kia qua qua cửa đi cứ ừ, cứ để để nó, nó cao hết cửa đó Ôi. <laughs> à Vậy anh có cách rồi Lấy cái cục kia về chè nó cửa ấy ừ. Lấy cục ác quy về chè nó cửa đi Sao xe cắm điện đây Béo béo béo Mở cửa bên này cho anh Mở cửa bên cạnh đi Đấy lên Làm gì anh Mẹ đâu rồi đợi kia mở cửa đốt Cửa kia là anh chèn vào Còn làm cái gì nữa cái phải đủ người qua là được không quay thêm một kéo đó phải u ấy mở lên kéo được từ bóng mà qua Điện vào Điện vào game này Ông thầy nó biết chơi đấy, nó nhớ phá đâu Tôi nhìn qua bên đi Tụi anh còn đi đi từ từ á, để... để... Trên á Rồi Để lấy cái... Ừ, kéo kéo cái cục kia Em em vừa đấy bảo kéo qua cái cục này qua luôn này, nó đứt dây điện luôn, không cần phải chèn Đúng không? Để bây giờ chèn sao? Đấy, thì em vừa đấy bảo kéo qua ừ, luôn kiểu này lịt ừ, ghét đấy lịt để dựng dựng dựng lên kiểu này cho cắm nó dễ đấy kia là gì đấy ngài mò mò bới đất ra bới đất bới đất bới đất bới đất đem về nó đang cái gì đấy à nó mở cửa mấy cục than này này đéo phải ra lên lên xe lên xe lên xe lên xe với À lấy lấy cục than lên đây lấy Cục than lên ve nè Không lên được à là than là cho vào lò đây này Tách này mẹ đây đây đây đây để để em đẩy cho em đẩy ben cho đây này thấy chưa nhưng mà chưa vội cho đâu chưa vội cho đâu lò đấy á thả đỏ đi thằng kia đừng ấy Giờ mang than đi hay là như nào bằng đi đâu lên xe đi lên trên kia lấy một đống than về trước anh chơi rồi một mình tự lái à ờ cái cái cái cái xe này tự lái được này ờ kìa mày nó tự đi ừ nó phải nó chỉ có một số lùi xuống phía thôi xong rồi kia ấy ở dưới biết rồi nhưng mà vừa đấy là cái, cái cái xe kia là nó phải bình phải nó không ở những xe này tao đi bộ lên trượt nó đi bộ nhanh lên mẹ <laughs> Không, đi bộ vẫn phải, vẫn phải lên, còn phải chở than xuống mà Ừ thì vẫn phải lấy xe lên nha, em đi bộ nhanh hơn Thì mẹ mày, mày đi bộ bây giờ nó đéo lái xe, mày đéo gào lái vậy Anh lái đi Đéo lái đâu, mẹ lái xe lười với Thế mày đi lái, ăn bộ Kiểu tôi làm, ngồi chứ Không làm được à? Ông hạ bên rồi Đấy Dạ Dạ Đi đấy, theo mình đấy Mẹ à, đây con này, bám đi Mày béo đi mẹ mày, đi mẹ mày đi xuống nha béo béo mày, béo mày vừa này nó mới đi số 1 thôi, anh Hải chơi hát số 6 thôi Ui đi mẹ mình chết mẹ xe xuống rồi, chẳng kịp thôn lộn cùng lấy lấy thằng kia vào số 1 anh Hải báo mẹ số 6 luôn Ê <laughs> rồi để em bên lại không? À? Số này tắt quên <laughs> Như đây nó đeo thật phải giữ vô lăng còn đéo chắc ạ đốt kìa bẻ lái được gì đấy ô thế đấy ô phá bơ vãi nồi kéo vào trong này với anh đi mày đánh xe đi xong anh tức than đúng trên kia cũng có xe à lấy xe dưới này lên làm đéo gì lấy Cưng Đỡ xong chưa Đỡ gì này béo Béo Nhìn lên trên này Việt Nam vô đi <laughs> Bố mày đốt xe thì mẹ mày chứ mày Đấy, <laughs> đi về số, mình sẽ chưa để, để anh, anh thả thao nhé chưa được mẹ mày đừng cho đi nữa chứ anh thả đấy Đấy. Ôi trời ơi. À. Đạp số mạnh quá. <laughs> mẹ hết gái hết số điều gì khó. Ờ, ok. Ờ, ok. kìa dạ. bây giờ mẹ cái xe này khởi động không lên được à, à không không không không về mod à ừ, không về mo được anh phải bỏ xe này đi nhá để lùi xuống vực kia kia là đứng phải cần hai xe đấy chứ phải cần hai xe đấy bởi vì mấy cái đường có chỗ quanh đầu đâu à ban đường rồi mẹ hết than rồi còn đâu còn nhiều than lắm ăn con đâu mà bây giờ không không có cách nào làm cho con này về mo được chứ phải lấy lấy cục than để chèn bánh thôi anh hải xuống chèn bánh đi em cài số lùi này không không phải có một người chèn bánh đằng sau cơ không, bây giờ không, không ấy được đây rồi mò một người kéo không mò được đấy tự nhá xem cái đầy thì bảo nhá được chưa để để gọi cho thêm này nghe thấy không ấy ừ, đã đây nữa. đi vào thì không biết cho anh đi đâu cho thêm đi cho thêm đi xem gì ba xe mới đủ à cái gì không bây giờ không đi đi đâu anh ơi đấy đi quanh cái đoạn này này đi vào cái chỗ nó mở cua đây này đứng trước đây à à không phải đâu anh ơi cái cái xe anh hải có nó có đường bên trái này này thì sẽ đi thẳng đường bên trái thôi quay về luôn tao hỏi đầy chưa hả yeah. Dạ. nhiều đấy biết mẹ tao bây giờ rồi tao biết rồi từ lùi lùi xe ấy được nghe cái thằng lùn thằng đấy còn nếu biết lái xe nghe nó béo rồi cảm thấy đầy thì, lấy vẻ vẻ cũng tí quay lại lấy à tao đi quay lại lấy ta à, lấy thường hơn là bỏ thiếu mày mấy thằng mày ngồi trên xe tao vẻ mày bốc than vẻ mày độc hại bao nhiêu biết còn mẹ à? đủ chưa à. biết bao nhiêu là đủ cái đây đâu gì thế để anh làm nốt chỗ này đi đây không còn mấy cục luôn Để lấy đi Thôi công nhân Mày biết đấy ở trên này bao nhiêu than đâu Tao bốc sao biết rồi này lượt đây hai cục luôn ừ, rồi ôi ô kìa rơi ra ngoài ôi để nó rơi ra ngoài này ừ chưa được đâu xong xong rồi đấy còn mấy cục này lấy nốt đi của anh xuống luôn rồi giờ ơi đừng lui Mà ngu này Đi thẳng Anh điều điều điều điều xe theo đường đất kìa Đi chậm này cũng được cho an toàn đêm rơi than nhiều ấy rồi Đây để em đánh xe này đi với anh nhỉ Anh hãy cần sâu quả kia nhá Thực ra tay chơi chưa đánh đâu vật thể than vào trong đó Thế không không bốc lên bằng tay được à? Sao mình cho lái được? một mình lái được Phải đi chậm thôi, đừng là cái số đi nhanh là được Phải đường nào ấy Phải Vừa nãy em xem có đường bên phải thôi mà Thôi từ từ về đây bốc tát vào đó. đừng lái xe Đéo cần đâu bốc hẳn lên xe luôn anh đéo bốc được đâu mất thời gian lắm nghiêng nghiêng cái ben nữa đéo ăn thua làm việc này nó chuẩn hơn mày cứ nghe anh khó đâu xa đấy đến ngay cái đường này không cả đi đi lại này anh phi lên băng truyền thôi anh nhảy xuống luôn nhanh nhanh nhanh bằng ràng đường này ngắn hơn Đấy. À, mày cứ sờ đít làm đéo tay bánh đã thì đánh lái đã đánh lái thì nó nó đang nó đang tiến đánh lái nó là đủ hướng mà cứ đâm thẳng lên trên này thì nó quay lại cái này điều điều điều điều chỉnh cái ấy vào vào giữa nó hơi khó anh đúng rồi đúng rồi chưa được chưa được chưa gì mày lệch vali ra được chưa không mày mày cho trôi xuống kia rồi mày đánh lên được em ừ. mẹ em rồi dẹo dẹo dẹo dẹo mệt quá nó trôi xuống đây được không em ạ không đi được muốn phải lên thôi muốn phải đánh lên lai lên thôi đánh kịch phải đi à. đánh kịch phải lên đi Thế lên lên hộ em gạt số đấy. Em gọi đầu tiên à, Là gạt vô lăng ấy. Nó đang lơ quá. Còn đâu? Đi bốc than thì con mẹ về anh bị chúa hành làm công nhân đây à. Em không, nó công buông tha. Bắt anh làm vận chuyển than. Được chưa? Đủ đủ góc để ừ. đánh sang trái chưa? đúng rồi đánh đi vậy đánh lại đi lùi đã lùi đã lùi đã lùi đã lùi đã đừng tiến nữa lùi lái thẳng đi rồi đấy vừa ấy vừa đánh lái thẳng quay lại đánh lại chéo ok chưa quay đi đấy đấy đúng rồi đúng rồi mặt kẹo hết cả tay rồi kéo được phải, ơi phải phát tới mới được tại mày chậm quá bây giờ một người khó đâu để tao hoặc là phải phải phải phải phải biết dừng cái dừng lại cái cần số mày đánh lái đánh lái đi là được để okay. tao gạt cần đâu cần là như nào gạt lên là lên gạt xuống là xuống đi ok rồi đấy lấy lấy đi để để gạt thuốc không lấy đi để gạt xuống đánh cái gãy đi để gạt xuống đâu nhớ đi bại xong cái đánh lấy có bên này đi bảo đây bại giờ mới đánh rồi nó bị hơi bị loằng ngoằng cứ bám một tay nó thế mà thôi mày để anh lấy lấy không đây ok ừ. ui ôi khỉ khỏe mà kéo về ấy đấy anh lái như lột ấy ai ơi đi lại lại vãi cả lột tớ lại tạo hơi quá lên lên lên lên rồi rồi lên để đi số lên, lên. À. có số lui lui lui lui lui Đấy, nó bị rơi rồi xuống cái chỗ đoạn bánh xe kìa. Thỉnh thoảng người bị kẹt đấy. Lên lên lên lên lên lên lên Lùi chưa? Rồi, lùi lùi. Rồi. Ơi ơi. Ôi, lên đi kìa. Kìa lên đi anh bảo chứ. Anh hiệp quanh đầu luôn à? Thôi Thôi Vào được chưa Vào được đấy Đấy đang vào rồi Mẹ tao lái rồi mày yên tâm Lên lên lên lên lên tí Thôi Lùi lùi lùi lùi Được chưa? Rồi, ờ, lên tí nữa, lên một tí nữa. Được rồi. Được Lên một tí vâng, nữa đi cho vâng, đẹp. Lên một tí nữa đi cho đẹp. Lên lên. Phải tí ra khó à xe anh Đếm tí đi Rồi lùi lùi lùi lùi Thôi Mãi à mày gạt từ số không khói nhỉ Rồi rồi Ừ Nó gạt từ số không nó nhạy cảm lắm Ít một tiếng nó Nó đi rồi Thấy chưa Anh về Đóng cua đi Mẹ về Quá em Quá là mẹ mà ít Bây giờ bốc than vào này Nếu mà cái gạt về cái mức số 0 mà nó dễ thì mình lái được Đấy, quay xuống bây giờ bạn kêu cái đéo thì hai con lợn kia Mẹ mày tao bốc than từ nãy mẹ bây giờ vừa còn vừa đi lơ xe nữa Mẹ Sướng lắm ấy Đợi mãi không thấy con lợn hồng đâu cả Con lợn hồng hôm nay nổi rồi qua chỉ là bản nháp thôi hôm nay trở lại là hết sắp em tái lần nữa một cục rơi ôi rồi ôi, ôi. À? <laughs> anh quăng okay. mắt kìa ôi ok ô một cục ok nhìn vậy là bay con bên này nếu cần đâu chỉ cần đẩy nó phát ra cái này là được rồi nó mới chuẩn giữa đó là mình nhảy cho nó trên đấy sách than chuyên nghiệp này. Nhà ba đời bốc han Gì đó đấy, hết chưa? Hết rồi phải không? Đang xuống Cái gì chặn đường xuống kiểu gì đó như nào? Đéo, chặn đường gì đấy Đường màu trắng Nó ở mày chặn đường gì kìa Nào, vào vị trí nào anh ra Anh lái à? Ừ Mày lái đi lười quá lộn Thế, thế bây giờ ai đạp ga? Bây giờ tao không biết đường, bây đường nào đi thẳng Đi thẳng, đi thẳng, ừ Đi Đi thẳng Hết, hết số nhá Chơi không? Ờ, từ, qua đoạn cua này đã ô cua Mẹ, các kiểu <laughs> cái lột Đây một số đấy ừ, để, để, để, để em phải túm hai tay này Mẹ nhanh lên chuẩn bị đóng số lui bây giờ thì Đặng đấy Hết số đi Ui, đi lại đi nhanh ấy ôi <laughs> anh leo núi giờ mày đổ hết than ra bây giờ ok ơi cứu anh cứu anh từ từ về về mo về mo về mo đừng có đồ bảo hộ đâu động gì về mo à, về mo về mo về mo mẹ nó bị đôi em ạ đây đây đây đánh trái một ít đánh trái một ít rồi rồi rồi ok đánh phải đây ok đánh phải đây dạ mày giật cái lại về xuống lùi ạ anh <laughs> đứng mẹ trên bánh xe thôi ấy chá chá chá rồi hết hết hết số nha ra ra đường cao tốc là hết số nha cao tốc hết số luôn đây đang xuống rồi thì mẹ chúng mày đi gọn vào nhá để ta Tenta deu pardeu. Đéo được. Là... Một một tay đéo hết số được. Thế rồi ngồi số này rồi. Mua gấp sợ thế. Phải học đi. <laughs> đi cả xuống dưới. Dạ, tay sờ gáy làm đéo. Đây rồi, túm được, túm được cân rồi đúng không? Lên Mày phải nhanh chết từ từ thôi Từ thôi Phê phê phê thôi <laughs> Anh sợ à? Làm về tốc độ đây Mười thì anh đóng cua được Đấy <laughs> nha, đóng nha, đóng Đừng bị đóng cua nha Mơ đi cô tự đấy đấy đấy đi thẳng đi thẳng dưới trái đi thẳng dưới trái rồi hết gái số thôi được rồi đi từ từ thôi đâm vào trong nó bây giờ đến số đi đi từ từ thôi em phạt ngoài rồi rồi rồi rồi phanh phanh phanh phanh nhanh nhanh để để đổ than đổ than đổ than mày đi đâm vào tường bây giờ đổ thang đây luôn đúng không máy than kiểu gì ấy chỉnh số không nhạy cảm hết nhở đây à, thằng kia biết đổ than rồi rồi mẹ hết than rồi ừ lái xe đi đã à, thôi chắc ơi, đốt lái rồi đâu, anh nghiệp đâu em phải ra đổi quần khác mới được cho cho cho vào lò đi vướng cho cho anh em cho lò đi con lợn đi, mẹ mày đúng bản chất đi. cứ đứng đứng đừng đổi vội cho vào lò đó em tí ra nó mà này đấy con quay mới đã con quay mới rồi cho vào trong đi đã Ủa sao lò nó bên này đốt rồi Lò bên đấy lúc nào nó tự đốt từ đâu rồi Chui cả người vào được không? Chết Ô thịt mẹ đấy không có gào lấy cái đuốc ở trên xuống à Ở trên cái ở đâu nữa Ui, mình kêu ghê đấy Béo chui ăn lột rồi Đừng đốt lò đấy nữa trời ơi Đây đây rồi kìa, đừng đốt lò đấy nữa Lên lấy Bây giờ lại quay xe lên lấy lửa Đây đây bảo là để, anh bảo thằng kia lên lấy rồi Tôi đi bộ rồi Thằng kia chịu khó quá gì đã Để thấy chưa Đấy đi đâu ấy mẹ mà có đống than đây đừng lùi nữa nó hỏng hết đang đi cơ xe lên lấy thuốc Đâu thằng kia lên lấy rồi than vào đi anh đấy đang cho nó như này đấy đi thôi để lấy lấy thuốc về rồi đốt lên đốt đốt đốt đốt đốt bên kia cần thêm ít than nữa ờ, để lấy than để, để, để, để em lôi thằng kia vào ra đốt biết rồi à. còn <laughs> mắc rồi mà mắc rồi ok đấy để đắp vào để đắp vào

thở tay thở tay thở tay ừ, ok mày đâu đây đang đóng lò vào đây vào đây vào đây vào đây mày mày tống mày mày đây mà đi vào đường này anh ơi anh vào đây rồi chưa thấy có gì để bay lên để bay qua cái cái cái cái, cái bên kia chứ bay à không bay được à? mày thử bay lên mày được không đéo ờ, trên cửa tên lo mắc rồi à đây đây đây bay lên bay lên sau bám vào thành rồi à? nhảy sang bên kia bây giờ, à? ok à rồi ra ngoài bay lên bay bay nổi thằng đuốc quả để mà bám Nếu em bám không chết Ờ, dưới ừ, nước bám nhỉ Em mà không có cái quần con vượn này là em trèo được Em cần phải bay giấu đi mẹ áo quá rồi quá rồi bay qua hết tất cả các ống này à quá nhìn xa để làm cái gì mới được chứ để thoát em để thoát màn á à, được rồi ơ kìa ống này làm kéo bay được em ống ống ống này có cửa vào anh ơi đây rồi Ui. em bay cao vãi nồi ơ kìa lửa à? sao bay ngược lại cái, cái ống bên này đấy này exit ở chỗ anh hiệp đấy thôi vào rồi cửa cuối rồi anh hiệp vào đây